cây thừa ruộng ờ, ở cái gì đây nhỉ? Đúng. Ở khu Đông Đập là nằm sao, cấy nằm thanh. Bốn ờ, lòn ờ, NBK là một mỗi sao là một yến và bốn cân silic và hai con đám là một đợt bón thuốc một đợt đợt, đợt một đấy đợt hai thì bón bốn cân không bốn cân con uh, cali nhớ đất bà này là chưa đã bón kali ờ, vân thúc nốt vâng thưa bà là đợt ừ, ba này thì mình định bón là bao nhiêu cân kali cho một xào lúa ở đây ạ bón ba cân nữa ba cân nữa vâng. thế tổng vị trí là một xào lúa là uh, ờ, 10 cân lân vâng. hai cân đạm vâng. 4 cân silic vâng. và 5 cân kali vâng. cho một xào vâng và sau đây chúng ta nhận xét cái cảm quan lúa ở đây nhỉ à, vâng thưa ông biết ạ ông dạ, vâng là chủ của ruộng lúa này à, ông bà đây là chủ ruộng lúa thì à, ông nhận xét cái cảm quan lúa này như nào thì à, báo cáo chỗ anh chị hôm nay của tập đoàn à, phân bón Silic mà có về tham quan và mô tả của cái thử ruộng này của gia đình nói chung là là của cả thôn nói chung riêng gia đình tôi là nói riêng cái thử ruộng này là rất là khó làm từ xưa đến giờ không phải là dễ làm đâu đây nó là cái đầm của bà con từ ngày xưa rất là sâu mà rất là là khó làm thế thì trước khi mà cấy ở đây đó là là là là, là Tết năm nay là nó mưa sau ra riêng đến là là mới bắt đầu cấy thì vào ngày mùng 10 và ngày 12 13 tháng 2 là nó đánh ngập trắng của cái khu đồng này sau khi cấy xong là ngập luôn à? vâng à? ngập luôn vâng. Thì một số gia đình là lúa là không lên nổi mà một số gia đình là cũng lên lỗi thôi nhưng riêng gia đình đây là coi chúng cái là nước ra là tôi phun ngay cái phân silic cái túi 300 vâng, gram này chị ạ cái túi 300 à, gram này vâng nước ra khỏi cái là bắt đầu tôi sẽ phun nó ngập trong bao nhiêu lâu ạ ngập trong một tuần đấy một, mà ra cái lúa đã thấy nhớt đã thấy nhớt rồi Đấy. Vâng, nhưng mà, mà lúc đó ông thấy biểu hiện của cây nó có bị thối không ạ nó cũng có biểu hiện ờ, là là dạ. bị, bị bị rụt mất rồi bị rụt cây. nhưng mà tôi có dòng phân lít này là tôi phun vào đây ông pha tỷ lệ nước như nào một túi này pha pha cái tỷ lệ và thuốc phun này là tôi đã làm khẩn cấp luôn là phun vâng. một à, hai gói này cho năm tháng à, vâng. Đấy, pha với, pha với hai gói này. À, hai gói này là tôi tôi pha là mỗi uh, gói này là 60 lít à. 60 lít nước vâng. trong hai gói là 120 lít vâng. bởi vì lúc đấy là nước nó nhiều bởi vì là nó nó, nó ngập ra mà nó, nước nó, nó nhớt như thể là, là là cái màng gì rồi chứ không phải là là vâng. ai đi qua đây cũng hiểu là, bà là tại sao ruộng của ông nhà bà ông, con ở đây đang các bác ở đây của, ruộng của nhỏ nhỏ ông nó ngập như thế mà mà mà, mà, mà nước không ra thì kia thì nó phải thối nước nó ra tôi sẽ có con cái nước nó nó sẽ lên đúng quả như thế thật nhiều nhà bên kia có thử dụng quen không ra gì lên được thì không ra gì nhưng mà thay rửa thử ruộng này của gia đình là rất tốt vâng. hiện nay lúa phát triển rồi tức là ông phun một lần chứ phun có một lần rồi dùng hai túi phun trên năm xào và vâng. pha với 100 lít 120, 120 lít, lít nước và phun trên năm xào và phun một lần thôi phun ra một lần thì sau đó ông nhận xét là mấy ngày sau thì cây lúa hồi trở lại thời gian sau, nào ạ sau một tuần lễ là sau có một tuần Vâng. Đúng sau một tuần lễ là có biểu hiện. Nó phun cho rau màu thì nó biểu hiện ngay. Vâng. Nhưng mà lúa thì sau một tuần là thấy thấy, ngập thấy lên sau một tuần. Ngập vâng. bắn hết. Vâng. Lúa đã thấy nhớt. Vâng. Sau khi phun cái này vào là lúa nó sẽ lên được mà đến bây giờ đây nó trả lời cho thành công nên vâng. lúa đã cho đồng và phát triển cây rồi rất tốt vâng. đấy lá dài Vâng cũng xin hỏi ông câu làm uh, ờ, khi mà nhà mình phun nhà mình có phân xịt mình phun vào thì lúa hồi sinh lại được à, cây sinh trưởng phát triển lại được nhưng mà những nhà xung quanh mà không có phân xịt phun vào thì họ có phải cấy lại không ạ có phải cấy lại hoặc gieo lại không ạ có à, thế ạ? điển hình của nhà họ có bị chết nhiều không ạ cái bà bên này vâng. từ ruộng đấy nhưng bây giờ người ta cũng giảm dọi khổ lắm à, thế gia đình đấy cũng phải giảm dọi vâng. thì nó mới được như thế này à, cũng phải giảm thêm đúng không ừ, không vâng. có mất ăn thế vâng. bên kia cũng vậy của người ta cao hơn nhưng mà sau khi nước ra cái nó cứ luột loài luột loài vâng. lượng lúa thưa hẳn đấy vâng. không không được như thế này đâu đấy nên là khuyến cáo bà con nên dùng cái loại này đi cực kỳ tốt mà tôi đã nhiều trải nghiệm qua nhiều rồi thực tế là tôi đi nhiều nơi chứ không phải là có có một một mình một mình nhà tôi đâu mà vâng. chính cái này là tôi sẽ đưa từ ở đâu về đây thôi. mà được công ty về hỗ trợ cho gia đình như thế này là rất tốt mà đấy ruộng bây giờ mà không có dòng phân silic này là cũng hơi là là là hơi là khó làm đấy nên là gia đình là đắm say với cái dòng phân này rồi đấy, đắm say với dòng phân thôn ờ, Vĩnh Phúc Đã, dạ, xã vâng. Liệt Tuyết huyện Quốc Oai vâng thưa bà con thôn Vĩnh Phúc xã Liệt Tuyết huyện Quốc Oai thành phố Hà Nội ngày hôm nay ngày ờ, âm lịch là ngày 27 ờ, tháng 3 năm 2020 và ngày dương lịch là ngày 19 tháng 4 năm 2020 và trên diện tích thửa ruộng là 5 xào à, với giống lúa là giống lúa à, Nam Thành Nam Thành, Nam Thành. À, ở trong giai đoạn đang có đồng cái à, và đồng cũng tương đối là à, đồng đang đang có đồng cái và sau đây thì chúng tôi sẽ hướng dẫn bà con về cái cách à, dùng cái túi 300g để phun à, cho lúa ở đồng cái trong giai đoạn này để giúp cho đồng ừ, làm đồng tốt hơn và cho đồng dài hơn và khi mà nó bật đồng thì nó chỗ đồng đều chỉ trong vòng 3 ngày ngày hôm nay ngày mai ngày kia trong vòng 3 ngày là sẽ chỗ đồng đều chỗ và chỗ thoát rất nhanh à. chỗ thoát vâng sau đây thì ờ, vâng à, xin phỏng vấn bà con một chút ạ à, vâng à, thưa chị là chị à, nhận xét cảm quan cái lúa dùng phân xí này như nào ờ, bà con chúng em là coi như là sử dụng cái phân này của công ty ta mang về là coi như là cũng có hiệu quả chúng tôi đã sử dụng cái à, phân noi bón cho lúa là cũng thấy lúa của bà con chúng tôi là cũng uh, thấy có hiệu quả là tốt cây lúa to cao và sóng lá và sạch sâu vâng, vâng. Ừ, nhà chị có thực hiện ừ, dùng phân xinic không ạ có, có nhà em cũng có dùng ạ vâng lúa có được như này không ạ lúa nhà em thì em có bạc thơm thì nó có ngắn hơn thế này thôi vâng vâng, vâng. nhưng mà ừ, cảm thấy là nó cũng đỡ sâu bệnh phải không ạ vâng, vâng. vâng. À, vâng thưa bác ạ, à, bác ờ, cảm nhận về cái lúa dùng phân Silic này như nào? Nói chung là dùng cái phân Silic này thì với người khác thì không biết mà cái ruộng nhà tôi ở đằng kia thì cách đây ra kia khoảng 20 mét thì tôi cũng cấy cái bát thơm, nó cũng ừ. có sạch lá mà nó cũng không có bị sâu, nó không bị rơm đầu lá, ừ. sóng lá, đồng giờ đang bắt đầu là lên đồng nhưng mà đồng to đồng lắm. Đồng to đồng ạ. Vâng. Và cây để nhánh thì lại để nhánh Cây để nhánh thì nó lại để khỏe, nó để to. Vâng. Tại vì là đồng ở dưới đây mà nó mà đồng nó như đồng trên thì là nó dễ làm hơn là đồng dưới, đồng dưới thì nó hay bị ngập nước. Thì nói nói chung là bây giờ nó tôi bón cái phân silic này thì nó cũng nhanh phục hồi cái cây lúa lại. Vâng. vâng. À, trước đây là lúa của bác là cũng bị ngập nước phải không ạ? Vâng, đây vâng. cũng bị ngập nước, cái khu đây là đều ngập hết, một tuần sau mới ra được. Vâng. Thế xong bác có dùng cái túi 300g để có. phun như của nhà ông Yết không ạ? À? Có, tôi lấy phân của ông Yết mà À thế ạ? Vâng Vâng, thế còn ờ, phun thì sau bao nhiêu lâu thì lúa được phục hồi được ạ? À, phun thì sau một tuần thì tôi thấy là lúa nó phát triển lên được thì đến à, qua khoảng 15 ngày thì bắt đầu là tôi bón cái phân silic này vâng. thì thấy nó lên nó phát triển lên được thì nó chung từ cấy giờ là chưa bị phun thuốc sâu lần nào À thế ạ? À? Vâng. Thế còn những nhà mà dùng phân thường thì có phải phun nhiều thuốc sâu à? Cũng có chứ. Cái phun mấy lần ạ? Thì là bệnh à, trĩ hoặc là ờ, giờ trĩ nó không lên được á thì là người ta phun thì bây giờ thì lại bị đạo ôn. Vâng. Thế nhưng mà cái ruộng nhà tôi thì cái bón cái phân silic này thì là à, chưa có ảnh hưởng có hiện tượng cái bệnh đạo ôn đấy. Vâng. À, vâng thưa ông biết là ở ruộng này ông đã phải bơm một lần thuốc trừ sâu nào chưa ạ? Chưa. Chưa vâng. phải phun. Vâng nay mới là thực hiện của cái phun cái ờ, dòng chỉ lịch này là lần thứ hai để là, thực hiện vâng. đây trong quá trình ờ, thử ruộng đây bà con trong đây rất là xanh tốt đậm đà vàng cây trong những thử ruộng của người ta bên kia người ta bón ờ, dòng phân lân đạm không đấy xanh đi nhưng mà riêng gia đình đây đồng ruộng của gia đình là chỗ nào như thế này hết vâng. vàng lá hết à, vâng vâng thưa thưa bác ạ à, bác nhận thấy là lúa ở đây bác nhận xét có thấy biểu hiện của sâu bệnh không ạ Vâng. Nói Bác và là... em gái nhé, em gái cũng phát biểu vâng. nhé. Đẹp. Nói chung là à, chúng tôi là dùng phân silic này là rất bước đầu tiên là chúng tôi thấy rất là hiệu quả. Vì cái phân này nó cho cái hiệu quả là lúa mà ngọc úng thì nó mình bón vào là nó nhanh phát triển. Cái thứ hai là cái cây lúa nó vừa dài cây, tán lá coi là cái phiến lá của nó dày cho nên cũng là đỡ cái phần sâu bệnh gia đình tôi thì tí nữa ờ, tí nữa nhổ một con vâng. vâng bác cứ nói đi ạ gia đình tôi thì ờ, cấy một Đúng mẫu tôi cũng à, à, dùng cái phân à, silic này theo như thế là ở công ty à, hướng dẫn và cách sử dụng thì à, gia đình tôi bón mỗi xào là một túi lon silic là một túi năm cân ạ nhưng trong khi à, lúa tôi bón thúc là em lúa được cấy xong được 15 ngày vâng. thì bắt đầu tôi bón thúc bước đầu cầm, tiên là cầm tôi khéo đoán lát cây nhá là một đó là một yến cái lân uh, NVK đừng đừng sau đó à, à, nữa. thì tôi đoán là Văn Phúc là năm con uh, chín lưỡi với con. vừa cách đây năm ngày nay vâng. thì tôi bón uh, à, đồng tôi bón đồng tôi bón bốn con kali vâng. Dạ. với tăng thêm một con silic cái loại bột đấy ạ vâng. để uh, nhạo lẫn với kali thì không biết là cái cái đấy có chất liệu hay không cây đi đấy cây đi là nhưng bước đầu tiên là tôi thấy rất là hiệu quả vâng. còn à, sau này à, cho năng suất cao hay không thì à, chưa đừng cấu dễ nhé đừng cấu dễ vâng. vâng. tới này mà khi mà nhà bác mà thu hoạch đấy vâng. thì vâng. thôi được rồi bác có công ty về để vâng. vâng. vâng. được rồi được rồi em đánh giá cho lên vâng vâng thưa các bác ừ, trước hết hỏi em gái là em nhổ cái không lúa đấy em có thấy nó lặng tay không khó nhổ có ạ vâng khó nhổ và rất đồng rất là to và cây rất là vâng. chắc khỏe Vâng, à, thưa các bác là ở đây vừa, ông biết vừa nói là đây là một chân ruộng trước đây là chân ruộng dọc rất khó làm. Vâng. À, hàng năm thì thường là lúa là hay bị ngập à, úng, ngập úng và hay bị sâu bệnh đúng không? Vâng. Thế thì bây giờ mà có phân silic ở đây mà chưa phải dùng một lần thuốc trừ sâu nào và sau đây cây lúa thì mình em em xè xè cây ra, em xè cây ra. Mình đếm xem là bao nhiêu rảnh nhá. Quay quay vào đây, quay vào đây. Đấy đếm nhá. Đếm đi. 3, Đếm to đi em 1, 1 2, 3, 3 4, 4 5, 6 6 rảnh Mà mình cấy có rảnh thôi cấy Mình cấy có một, rảnh Vâng, cấy có một cấy rảnh. một rảnh Một rảnh thì được 6 cây Mà 6 cây vâng. Và cái bộ rễ của nó thì bác bác nhận xét như nào? Rất là vâng, tốt, khỏe đấy. tốt Và chùm rất là to Đấy to, em em bỏ cái rễ ra cho mọi người nhìn cái Đấy, em em tải tải cái rễ ra để cho thấy những cái rễ trắng đấy đấy đấy đấy đấy đấy tại thời điểm này nhưng mà cái rễ của nó vẫn còn rễ mới vâng. thì uh, các bác đánh giá về cái bộ rễ này thế nào phận còn khỏe đi đi, đi, đi vẫn đẻ ra rễ đấy à. vẫn còn khỏe và đẻ ra rễ và rất là tốt cây khóm rất là to chắc khỏe ừ, với em cái thấy dễ... nhờ bón cái phân phân này là tốt mà mình dễ sử dụng dễ ừ. bón mình không phải chăm bón gì mới mà lại dễ ừ. làm có nghĩa là không phải chăm bón nhiều vâng nhưng mà dễ làm vâng vâng thế và với cái cây núa to như thế này thì các bác đánh giá là cái đồng của nó thế nào ạ rất là to vâng to và dài đây, đây. mình có thể tỉa ra một cái đồng xem nào bác bác cầm mộ cái bác cầm mộ để cho em gái đồng đây. to dài và để nhiều đây, à? tỉa một cái đóc một bóc một cái đồng thôi ạ bóc một cái đồng thôi ạ đấy đấy đây đấy thì cái đồng này đo em cái xem nó là bao nhiêu nó là bao nhiêu cm đo đây đây đây ngắn lắm ngắn tay tay ngắn lắm không đủ luôn không đủ 20 phân. Bác kia vâng. Đây. 25 30 phân. 30 phân. 30 phân. Tay em là 20 đúng không? Vâng. 20 cm. Thì cái đồng này nó phải là 30 cm. Đấy. 30 cm. Với cái đồng dài như này thì thưa bác là hạt ở trên bông thì bác đánh giá thế nào? Mình mình có thể tẽ ra được đấy. Tẽ tẽ hẳn ra đi tẽ hẳn ra để cho thấy um, cái bông lúa này nó như nào đây trăm hạt đấy. vâng ừ. nói mấy trăm hạt đúng đấy phải mấy trăm hạt đấy nó nhiều hạt kìa tầm đấy bông dài lắm bông dài lắm chưa chưa chưa chưa chỗ mà đây này nó chưa lên đây em em em cầm cái ngọn đi đây đây thưa các bác là mặc dù là chưa chỗ nhưng mà cái cái đồng của nó rất là dài vâng. cái số hạt trên bông này các bác dự đoán nó khoảng bao nhiêu hạt ạ rất là nhiều hơn 200 hạt vâng nhiều lắm vâng. nhiều lắm hạt mà ờ, cái cái cái cái cái cái đồng này nó rất là tươi phải không các bác vâng. các bác nhìn thấy nó có tươi không có đấy em cầm bên trên đấy đấy nó rất là to nhá cái đồng rất là to mà đây thì chưa các các đồng đều đều bằng nhau phải không ạ tương đối là bằng nhau các đồng đều tương đối bằng nhau đấy đây rất là to đấy các bạn này tí nữa chúng tôi sẽ chụp ảnh em giữ lại cái này để chụp ảnh nhé vâng. vâng không có cây nào là cây thừa đâu vâng đấy cây nào là được cây cái đồng hạt nó rất là đều đây có thể chụp gần một tí này hạt rất đều các bạn này niên cây ờ, đấy hạt nó rất nhìn hạt nào ra đấy nhỉ vâng. đẹp quá hạt rất là đẹp vâng. và cây lúa rất là khỏe vâng. và thưa các bác là với cái lúa như này thì liệu lúa có đổ được không ạ với cái lúa dùng phân xinic này như này có đổ được không ạ không ạ vâng lúa thế này mà nó vàng cây nó cứng cây nó thẳng lá thế này thì nó không đổ được vâng và đây là chưa có một biểu hiện của sâu bệnh nào vâng thì không thay đổi đấy. Mà lại bọn con đang ra để mới lúm lúa là rất là tốt mỗi năm là ừ. là, là tầm này là nhiều cây vô hiệu nhiều một khóm đi ạ nhổ một khóm để đối chứng luôn ạ à, chà. Vâng, vâng. ông dũng bùn đi ạ dũng bùn có thể cho ra ngoài bương này dũng cầm cầm thấp cầm thấp nó gãy cái cây cầm thấp lắm vâng. hết rồi và ông nhận xét về cái Đấy. cái cái bộ rễ này nhổ thì nó thế nào nó có dễ không ạ cây lúa này của người ta là cũng nói chung là cái bộ rễ của người ta cũng khá tốt khá vâng, dài vâng. nhưng mà rễ của người ta là cái đen không không không sáng lắm vâng nó không được sáng dễ không sáng. Vâng. mà cây này cây cũng tốt đây là hai vâng. cây này. hai cây người, à? người ta cấy hai khóm à, hai khóm vâng mà, mà cây đồng đây cũng đang phát triển đồng mà vâng. cây này là một khóm đây của nó là một khóm đếm một khóm thôi ạ một đồi quay quay đây quay đây vâng quay đây ta đếm một khóm thôi ạ vâng vâng té cái một khóm này ra vâng được rồi ạ ông đếm đi đếm cái cây này là quay quay vào ống kính đấy vâng cây một đây vâng một hai hai ba bốn bốn năm cây năm cây bên kia là sáu cây bên này năm cây vâng thế và và ông nhận xét về cái thân lúa thế nào thân lúa của người ta cũng to mập chứ không phải là là là, là bé đâu vâng. cũng tốt chứ không phải là không tốt nhưng mà nó bón nhiều lần nhiều phân ờ, đạm và lần nhiều quá cây nó phát triển lên là xanh mãi vâng xanh không đậm đà như dòng phân silic của gia đình nhà tôi vâng. Đây, sao đây ông nhà... có thể bóc một cái đồng ra để lá phân này của người ta là là, là xanh mãi để bóc một bóc, cái đồng ra bóc thử một cây ra nhé vâng để xem là xem là cái chất lượng của của của của, của cái đồng này như nào đồng và lúa của người ta như thế nào vâng không Cái bông này thì cũng khá là to. Khá to mà khá dài đấy, cũng tốt to không phải dài, là cũng, không không, không tốt, tốt đâu. Nhưng mà còn phải đợi đến lúc thu hoạch để còn xem phải nó thế chờ nào. cho đến lúc khi nào mà được thu hoạch thì mới trả lời được. Vâng. Chứ bây giờ lần đó mới chỉ có là cái tạo dựng thôi. Vâng. Đây bông này cũng cái khá bông lúa này cũng khá to này. Khá to nhưng mà cái hạt của nó hình thành nó vẫn còn nhỏ lắm. Vâng, hạt nhỏ. Nó nó không được ờ, cái hạt nó không rõ hạt như của bên mình. Vâng. Thế nhưng... bác ra đây. Nhưng mà khả năng rồi cái cái đoạn này rồi là không có hạt này. Cái đoạn này rồi không Giờ trồng nó đã khác rồi. Hoặc là lép lép mất đấy. khả năng đấy là suy luận là nó, nó khả năng là nó bị đấy là nó sẽ lép đấy, thế ở bên kia là cái hạt nào ra hạt đấy ra kìa, kìa đây này để so luôn này đôi để trứng. so luôn nhá so luôn đôi trứng luôn ý. đấy đây không thế thì phải cầm cầm hai tay ra cháu cháu cầm cô ấy đây rồi được rồi tại đây. này cái hạt này nó rõ hạt nó có vẻ như hạt nó to hơn nó rõ là hạt nó to hơn đấy. to hơn và nó tươi hơn nó đẹp hơn hạt lúa nó tròn hơn vâng nhưng mà cái này thì nó lại cái, chỗ này này nó bé nó chưa hình thành này ừ. đây cái chỗ này thì hạt nó đã đâu ra đấy hết rồi này đây này đấy nhưng mà bên này thì nó lại hạt như thế này khả năng cái chỗ này là nay mai không có hạt hoặc là lép lép rất là khả năng là như thế vâng khả năng lép còn hai bông này dài thì cũng tương đương dài, tương, à, tương đương bằng nhau đấy tương, tương đương bằng nhau tương đương vâng. bằng nhau bằng vâng, tương đương bằng nhau nhưng bên kia nó rõ dạ. hạt hơn và bên này thì lúa nó cứ xanh mãi như này là xanh do mãi. là nó dư đạm dư nó dư đạm đấy dư cho nên là cây của nó thì cây của nó thì đẻ cũng tương đối cũng cũng cũng tốt đấy cũng tốt chứ không phải là không tốt vâng. nhưng mà cây nó lùn cây hơn lùn. sang bên kia vâng. vâng lá nó không vàng lá nó không vàng xanh và động. và xanh như thế này thì thưa các thưa các bác là xanh như này thì dễ bị sao ạ dễ bị đổ xanh thế này thì nó hay bị nhiễm sâu bệnh nhiễm sâu bệnh vâng vâng cái cái lá của nó nó không được nó không độ vươn mạnh đấy lá này dễ bị nhiễm sâu bệnh ở đây là thương biết là đây là ruộng của nhà bà lão đây là ruộng của bà lão nhà hàng xóm nhà hàng xóm tên là gì ạ kiều thị xuyến kiều thị xuyến à vâng Triệu Thị Xuyến à? Kiều Kiều Kiều, Kiều, Kiều Thị Xuyến à? Vâng, cũng ở thôn cũng thôn Vĩnh Phúc, Vĩnh Phúc xã Liệt Tuyết. Vâng. Ở đây ở cái khoảng rộng kia kìa. Khoảng rộng kia. Đấy, là bị đây cái chỗ nọng để chúng và tôi vâng, quay xa này. chỗ ý là bị mưa xuống là là mưa xuống ngập ngập và, vâng, và người ta đã không dùng phân xinic để phun không không không dùng không dùng phân xinic để phun cho thử ruộng này vâng. nên là có kém hơn vâng. và. Vâng. và qua đây thì ông muốn ừ, nói gì với bà con ạ ông có những cái khuyến cáo gì ạ khuyến cáo bà con là ta nên dùng cái loại phân này nên dùng cái loại phân này là phân này là rất là tốt mà tôi đã muốn từ lâu rồi nhưng mà đến bây giờ công ty mới chuyển về cho gia đình và vâng. vâng, phải nói là thực sự là nó quá tốt mà thực sự tôi đi tham quan nhiều nơi rồi người ta cũng dùng rồi nên nên là tôi quyết định là đưa cái dòng ờ, sản phẩm này của công ty về để cho dân đều bón cùng với gia đình tôi vâng. và và một số gia đình là đã bón rồi và tôi cũng đã bón cùng với bà con vâng. hôm nay rồi thì nay mai nó trả lời của cái tháng tư tháng năm là gạt tới Vâng. Còn bây giờ là nó mới chỉ là cái thực nghiệm thôi. Vâng. vâng. Và đến khi mà chuẩn bị gặt thì ờ, xin phép ông để công ty về đây vâng. uh, sẽ mời bà con đến. Vâng. Ta làm một buổi một lần à, bờ vâng. để cùng nhau rút để, kinh nghiệm. khuyến cáo cho bà con. Vâng. Ta sẽ gặt điểm ạ. Vâng, vâng. Gặt điểm để đối chứng vâng. xem là lúa dùng phân Xinic và so với lúa không dùng phân Xinic thì hiệu quả vâng. như nào. Vâng vâng. Vâng. Như thế. Vâng. vâng, cảm ơn ông và chào bà con và vâng. À, xin, uh, thay mặt gia đình và bà con là xin uh, cảm ơn công ty đã về đây uh, cùng với nông dân chúng tôi là xuống tận ruộng bắt tay chỉ việc cho bà con như vậy là mong công ty là cố gắng để chuyển đổi cho cái dòng phân tốt về đây cho cho bà con chúng tôi để vâng. chúng tôi làm đồng ruộng được tốt hơn mà cũng không nên để những cái cây đấy về không làm lúa là làm nông nghiệp là vất vả lắm đừng để cho cây phải về không vâng. đấy, thì mong bà con cố gắng dùng cái phân này ờ, và công ty đã chuyển đổi cho cái dòng phân về đây để bà con cùng nông dân làm kinh tế để cho óm được cái bụng <laughs> <laughs>